Ok xin chào tất cả anh em đang xem video em ơi Nói chung là nãy giờ Khải đang like nhưng mà giờ Khải đang có một cái highlight Khải làm cho anh em xem Lần này thì Khải sẽ tạo một ạc đường môn Theo xe nha anh em Đầu tiên thì vừa rồi Khải cái ép cái nón này nè Nó ép nón này hết khoảng tầm à, chục viên thị tinh này. Tốn khoảng uh, kim rưỡi Kim rưỡi đến hai kim không có nhiều lắm một kim rưỡi đó Áo này thì Khải vừa mua 5 cây dạng 50 dạng khoảng 4 kim rồi đai lưng này hôm trước hãy mở rương ra thì nó tốn khoảng 7 kim đai lưng đừng mồ rồi gia truyền này khai cũng mở rương ra tốn hết khoảng ờ, hôm đó hết một triệu hết một triệu ra được gia truyền này 15 kim và tầm này thì rẻ rồi nhưng mà cái gia truyền này nó đẹp quá không nỡ nào mà chơi set ăn bang đâu nên khả cho năm hành luôn rồi bao tay này mới mua 500 xu là kết đai lưng à, ngọc bò này mới mua 700 xu để lấy con thủ 25 đó Nhấn này thì cuộc có cuộc hai kháng hỏi sinh lực dòng 1 Nhấn 5 chậm sinh lực dòng 1 Cái này có thêm thân pháp nữa đẹp nè Thân pháp tại vì nó kích được hai dòng lần Rồi đôi giày này vừa mua 1.300 vạn khoảng một kim Khá là rẻ Rồi giao dịch qua cho lên đạo Cho anh em xem con đường môn ra sao nha nè Ok còn gì thiếu không Ok Rồi chiếm hình qua đó đường môn cho anh em xem nhé Đúng là dây chuyền mắt ốp à, như là mắt ồn là 24 24 thì phải nghe anh em nói 24 24 miếng mắt ok chỉ có đường môn nè đó cả sẽ đi đổi tên con này luôn đẩy thằng quỷ cái đánh tao hả mày con lông đau mà thì cho một con đường môn mình xúc nó nè một con đường môn mình xúc nó nè rồi cho con đường môn xúc nó ngay kèm theo xe thôi nè chút nữa con ờ, con long đao khai chuyển gì đâm độc khai sẽ phụ con đường môn này full đam luôn con long đao khai chuyển đâm độc rồi cái tên đó được chơi bạn chơi các chơi bạn kiếm con đường bộ đúng rồi hai bốn mắt hai à, lăm hai lăm mắt ủa cái gì vậy ma cái ạc này nó đang dính hai ạc nè nó là ạc phụ quả trước ấy cha cha sao cha một khẩu ta à. anh em mới vô cho khá một like ủng hộ chơi nha em ơi anh em mới vô cho khám like nha đó ok cho em rồi mặc đồ cho thôi thấy điểm tiềm năng đồ vô con sâu mặc đồ vô con sâu áo nè chà chà đang khó đang khó đồ mà khó luôn phá khó luôn rồi <clears throat> mặc đồ vô anh em ơi áo nè vứt luôn dây chuyền nè nón nè một bội nè đai lưng nè giày nè bao tay nè đó số lâm, thiếu một cái nhẫn nhẫn thỏ đó đây thiếu lên được 75 cộng 1 không ôi what the hell 75 cộng 2 trời ơi trời ơi má nó kích vô cho chuyền được rồi hiện tại được rồi gia chuyện này kích thì mình khác cả 20 cái này 27 nữa và khải tính được điểm phòng thủ rồi nha anh em khải tính điểm phòng thủ rồi nha hiện tại bây giờ đang dương 58 khải tính thử bao nhiêu được lên được 75 cộng không nha 58 phòng thủ nè đó đang dương 58 nha đang dương anh em đang tính dương nha anh em rồi bắt đầu tính đồ tiếp theo nè cộng nè ngọc bò 25 nè rồi 58 cộng 25 hiện tại đang là 83 83 rồi 83 rồi mà cái giới chiên này chưa kích 20 83 giờ đâu là thêm phòng thủ 20 nữa từ kháng cả thì là 103 bằng 103 trừ cho 75 ôi 28 thiếu 2 điểm nữa thôi đâu 2 điểm nữa thôi thì sẽ lên mốc phòng thủ 75 cộng 3 ấy chà chà được được được 75 cộng 3 sẽ có mặt nạ đâu 75 cộng 3 sẽ có nha em thiếu ờ, hai điểm nữa thôi thiếu hai điểm phòng thủ thôi tí nữa khải sẽ xuống ờ, xuống thi xuống đảo khải sẽ mang một bạch đà vô khải sẽ mang một bạch đà vô sẽ lên 75 cộng 3 ok chưa 75 cộng 3 rồi kháng hỏa kháng hỏa trong một này thiếu cái nhận kháng hỏa này đó ok nè đi năm hành này nè đi năm hành thì lượng kháng băng không được cao cho lắm nếu mà gặp ngày 10 hơi khó đánh thì không có kháng băng nè mang bao tay này rồi cất cái đai lưng này đâu, mang bao tay này cất đai lưng này ok rồi tại cái nỏ khải chưa có nỏ nè khải đang tìm cái nỏ tóc sát thương khải chơi nha nè còn không ổn thì lại đi hóng binh cây đao kia về cái nỏ thôi <laughs> rồi ok mạnh. ok nói chung mất cái máu khác được áo này tầm mua nấm tạm nè tại vì không có áo nào đẹp hơn á cái áo này thêm ba phần trăm nữa thì móc à, ờ, cống ờ, lên ba này bảy năm cộng ba ngay và bây giờ tí nữa khả xuống đảo khả mang cái ờ, cái phi phong vào và phi phong vào sẽ lên 75 cộng 3 rồi nè để khả thấy tỷ lệ đồ bán đồ này đồ kết đồ máy bánh này đồ máy bánh này nó tóc 30 này tóc 30 mà nó tóc 30 thì không có sát thương còn sát thương này lực tay lên được uh, ờ, mang nó lực tay lên được bao nhiêu mang nó này lực tay lên được uh, ui chồng mấy ca này mà này mới tính sơ sơ này từ thay lại nha ép nóng full nữa nóng full nó đâu kích được đâu ép nóng full làm gì uh, pin lát đây khả cho nền hình nên chỉ cần dùng một hờ hở thôi còn muốn nóng muốn món full này phải mang do chiều mọc hoặc áo mọc thì mới kích được đây thổ mà thay lại nha tay lại này thành 60 đi nó thay ra thì vào đi chan Rồi, đi chan này khả mang hút nội lực anh có cái nào hút nội lực này máu đường môn là đường môn máu khoảng 4 canh năm tầm này 4 canh năm là chắc ok 4 canh 6 theo xe mà tăng chưa, tôi còn nha hơi cao rồi Ôi, hơi cao rồi bón thiên nhẫn nè làm đường môn vô ừ như là bảo vũ phi đao nói chung là full điểm này dương đến 62 điểm không biết làm gì bảo vũ này phi đao này rồi ờ, đùng môn ám khí này ám khí này rồi ờ, tụ tiễn này chống phái này tụ tiễn này đó hết điểm tăng rồi nói chung là full rồi full điểm tăng rồi tí nữa cắn nâng cũng biết kiếm kiếp 12 ít nữa là xong rồi mang cái nó vô 5k năm k lượt tay chưa có càng khôn nè nếu có càng khôn lượt tay 6 càng mới càng khôn kỹ năng hai cũng có hai cấp lại thiếu càng khôn ok đấu 3 k mới đúng không theo xe 4 k rưỡi có ngày 10 nữa đấu 7 8 k là sấy bằng cùng lồng bên kia cho nó khỏe nè 4 k đi 4 k lượt tay tại thiếu cái nọ tóc này mà phải tìm cái nọ tóc cho nó mới được k hai rồi sáu trăm này bốn bốn k hai bốn k ba đấy máu càng nhiều càng tốt đi theo xe trâu là được sáu trăm bốn giờ lên bóc nè năm k ba 5k3 Rồi cánh càng khôn nữa nha nè Ui nhưng 6 điểm rồi Được 1 điểm rồi 625 Chơi bên xe mới không biết kéo xe Đánh thông kiếm ức chế về à, Vô ban Vô ban thì mới có auto mua kéo xe với lại anh em phải học cách kéo xe anh em lên kênh youtube khải á có cái link hướng dẫn cách kéo xe nè cách kéo xe bằng kiếm yến nè nói chung là anh em vô bang đi hiện tại bên ghẹ đang tuyển băng tình nữa nè cũng có auto nữa nè anh em vào băng tình cái gì lái auto nha rồi theo xe là quấn mấy đường môn nhỏ đang rồi nè cùng lông nhỏ đang ok đấy ok chưa tay máu bốn kẹp ba quá đẹp theo xe như vậy đẹp luôn nè và cái này độ kích độ may mắn rồi chặt rương dữ chơi full luôn tóc 30 mình tóc 30 nè tóc 30 thì mất được tay mất ném mất một ca lực tay nè đúng không nó này mang vào móc ca lực tay luôn yeah. có thêm ca lực tay luôn chúng thì uh, khai sẽ tìm một cái nỏ này mà nỏ này xấu quá không có tóc nó này chỉ đánh tông kim là hai là một đánh tông kim rồi còn nó đi solo này nó mà còn nó có tóc đánh mới chắc được là ok súng đáo anh em cảm giác ờ, khi nào thăng pháp cao quá không nè nó muốn cái ba hay là giảm bớt được tay nhỉ tại vì mình sẽ cắn càng khôn ở tay được tay rồi dùng thêm máu tí là vì theo xe sợ chết chúng ta năm k mốt đi Tại vì Khải sẽ cắn cành khôn chắc chắn lực tay nó khá là cao nè Bắn vào tròn tí cho nó khỏe 501 này Tầm 600 là được rồi 501 này 57 5k2 này 600 rồi Ủa 600 này 5k2 Đúng rồi Cho đẹp rồi Thêm việc này Rồi 4 cái rưỡi đi đúng rồi theo xe mình người ok này tăng ờ, uh, 64 nữa nè đó 64 ok rồi đấy này 4 k 3 thấy ít quá vô điểm chả biết làm gì à, đặt uh, quả bom lôi lấy chón cho xe cho ban nha đọc sát bắn sát lôi sát lấy chón nè đặt này lấy chón nè có thể auto cho đặt chón được nha nè phun chón nè đó chón 20 mươi làm chón 20 cứ vô chó là rụng luôn em ờ, mình sẽ tăng ờ, ờ đi trên bao vũ là cần đâu mà tăng mang cái nào tóc mà. mang cái nào hút mà rồi xuống đảo năm k hai hợp lý <clears throat> ok lần này khả lên con đường môn này nói chung set đồ này cũng tương đối khá là nhiều tiền không rẻ đâu nè dây chuyền này bèo lắm phải gần một triệu nè áo này thì mua khoảng 400k đai lưng này hiện tại giá thì ở server này với cái đai lưng này thì nó khoảng tầm 600 nghìn dạ, nói chung còn quay quay đi còn lại thì cái set đồ này nó cũng tương đương gần gần 2 triệu một tí nữa 2 triệu một tí rồi ok cho vô xe đậu cũng gửi kia cũng được rồi ok men chưa ôi mẫu 8k đẹp chưa này mày đẹp không mẫu 8k ôi chưa ok chưa mẫu 8k thì xe sấy mấy con lôn hơi bị ngon

Cho mười đâu vậy Người mười vẫn chạy tới rồi Ok vậy, nói chung là tầm này ok nè Từng môn này quá ok rồi <clears throat> Thiếu cũng biết kiếm trăm hai mươi 120 Vâng này còn đây Để nó cũng cũng là chiều Ôi Nó bóng cái này mà anh Luôn luôn luôn top 30 Trời, ép top 30 rồi kháng hỏa hay là được không có điểm đóng kỹ mình sẽ lấy đâu mà lúc đó với băng sát lúa rồi lúa rồi lúa vút vút vút cho hai cái quần hay đi rồi anh, anh em nào còn bí kiếm 120 không em anh em nào còn bí kiếm 120 không em còn một quyển này đây đây nhà bán đây đây bán bán ở nhà ờ, đây ok nãy mới mua hai cuốn cuốn 50 vạn mà xem đủ cánh mới tạm con đường môn đâu đâu thằng đô anh đô bán ngựa nè trong cái phôi đau thủy đi khi nào ra một chiêu 50 gì đồng môn tiêu là chơi ngon đúng không anh thủy mua nhiêu được à, anh quốc mà xe server này không có nè anh biết một kim năm vòng anh được sáu rồi. anh nhà ơi em mới thấy hàng nào bán cái đao có kìa đây một phút năm vòng anh là sáu rồi. mạnh này bé áo này một chiếc mua 10 kim mà không có xài chắc đỡ ra bán chắc mua 10 kim Đáng ông à, bán à, tài xếp đồ xong giờ kiếm đồ mệt quá Nào giao dịch cũng đừng mua người nhà này Đúng rồi, giống như cái áo mộc em đang ép nè, ép lại giả ờ, mà anh bảo nhà setup giùm đưa con áo mình đã mặc vào Sao mất bạn? mặc của mình cũng sao á Tụi nó đau nọ bán kìa Tùng, ông Nguyễn Tùng Anh á, Nguyễn Tùng Anh á, đầu xanh <laughs> Nói thôi, nó cười quá, nó cười quá dạ Được không anh cuốn 5 vòng 250 vẻ Đồ đồ Lần đó trên, đây em boss trên mạng Nhà nước mạng rồi tới ừ, Ép, đi ép, đi ép đau hả? Đầu ép hơi bị căng nha Đưa đây vô à, ghẻ nó không chơi nữa xong lấy hạt đường môn nó chơi Phải. không của nó đâu nó xử lý thì anh có hạt này cậu lên kia xuống làm em mua nè anh tại vì anh, anh đi theo hướng nam hành đó em mua mấy cái đồ phí quá à, nó cắt đi khải được giá anh em đỡ đỡ cứ lái đi cho được <laughs> ít nhiều cũng lấy là vui ra thành cái gì ở đâu đây phường thường bắn ngựa ép uh, ờ, quả với băng sát thôi với tóc đánh thôi ờ, phòng ơi tối nay có lên không có có để xíu đó lên lên để thoát ạt nè nè đừng mong đang bán ạt khỏi khỏi đi tài thì có lưu <coughs> bên uh... à thổ đang băng hàng không ý là tôi chạy lên nó nhiều khi anh anh phong không treo kéo ừ. được rồi vậy vậy để ao lạc ra chứ Trời. À, không sao không sao lát lên là anh không sao nhiều khi thích một mình nhưng sợ cô đơn đó bằng sẽ đồ như mình rồi nè đúng không chiến lai này hồi nãy trả nó 5 kim nó sắp bán rồi bằng sẽ đồ như mình thôi thấy chưa xong chưa lạnh phục hồi hơi thấp thôi trời tí mày không có đem vội vàng như thế đủ bỏ vô không có gì đâu mà ừ nhưng mà em bỏ vô này nọ rồi ok rồi rồi Ok, cảm ơn em đã theo dõi video anh em ơi Video này thì Khải sẽ lên con đường môn thôi nè Anh em à, xem đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi nè em ơi Đằng này thì à, đỡ cánh vài cũng tay thì kênh này cho nó biết gần mát chưa Chứ có cánh vài cuốn rồi Đường môn chỉ cần tay thì kênh rồi nè Rồi, đằng nào còn nữa Nhớ có vài con tay thì kênh cho nó nút luôn Anh em cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nè em ơi Đây, tay thì kênh nào chứ có để vứt mấy con mấy viên đại đường kinh mà mà không trả làm gì mấy đường môn này mát yêu mới có một ca hả à con này thiếu điểm phong độ nữa nè thế nào mũi điểm phong độ cánh luôn điểm phong độ cánh luôn một cuốn này dụng cho nó mát luôn dạng cứ úp úp lên thì tăng thêm chân cưới rồi nè một vâng, cuốn ok mình sẽ lên à, uh, 16 cuốn trong đường môn này hai ba bốn nấu cho nó trâu nấu cho nó khỏe nấu cho nó khỏe Đấy. ấy đấy ạc chấn mình quên cánh kia rồi cánh ba tay, ok anh em ơi ạc này thì khá sẽ ở chuyển qua ạc chấn đi nè chuyển qua ạc chính nha